Bám đi hẳn xuống dưới này này. Đi hẳn dưới này. Thì mang một cắt nhiều đồ lắm. Đây này. Đây cho thấy này, đây này ra đây dưới đây này. Nó đẻ này như thế kìa. Đây nhiều lắm. Đây còn cắt rồi đấy nhá. Đây là cắt cuống hai cái liền đây này. Cắt rồi đấy. Đây, đây, đây, đây. Mỗi gốc như này là chị bán bao nhiêu? Ôi trời, cứ rác đều nên vùng quanh lung tung cả. Vâng. Sau vào tay đấy, đây cắt rồi Đấy, những cái măng bắt độ này ờ, Đây Đến tâm này nó Toàn đấy Tôi dây nhiều quá đấy Đây cắt rồi nhá, cắt mấy cái rồi này Cắt rồi lại còn nhiều lắm nhỉ Đây, đây. nó cứ dần dần đó Đây, đây này nó đang đẻ này, măng mẹ măng con này. Nhiều lắm các bạn này. Đây. Như là kia này chốc chị cắt đây nhé em này. Vâng. Kia Đây các bạn này. Đấy. Đấy nó đẹp chị. Cắt thử một cái cái nào Đây này em này Đây cái này em cắt được Đây này Đây này Cây mía này ờ, Cô đứng Cây mía này Cô đứng đây này cô À cô ừ. Đây này các bạn này Đấy đây là cái này cắt rồi này Cái gốc này cắt rồi này Đấy Cây mía mà măng to đây Đấy, Đấy. Cây mía này mà măng là to hơn cây nhỉ Măng mẹ măng con này nó đẻ nhiều Đây này, này, cái này thế này Cây nào thế, nhiều cây nào thế thế này đấy đây cắt một cái đây này cắt rồi đây này. đây cắt rồi cái này bây giờ cắt này đấy cái cây mẹ thì bé con thì to trước mới cắt đây này đấy à đấy cắt đây hả đây cắt đây đấy nó cứ đẻ đấy thì nó đậy đậy nó vào cho nó các loại để cho nó ẩm đủ ẩm đúng không thì, thì bây giờ cây này Đó, đây, đây, đây, đều như nhau hết khi cả tuổi tuổi hết ờ. cô cho à, cái này là cắt hết rồi đúng không ừ. cắt rồi cho còn cái này không cắt chậm đi đây măng ờ, nó phải tầm như thế này mới cắt các bạn cắt chậm rồi chậm rồi chậm rồi cắt chậm này. chưa được không từ từ từ từ từ từ thấy chưa không nhìn gì Ủa, từ, từ, từ, từ, từ, từ, từ, từ, ok này các bạn ok cái, đấy. Đấy, cái măng này Dạ, ờ. măng này. Mẹ đây này, rất bé. Mẹ bé nhưng mà nó đẻ một măng rất là to các bạn ạ. Đây. Và cái măng này Ăn là được lắm. Thế này xong cắt xong lại ấp vào. À, cắt xong lại phải ấp vào như thế này. Ừ, đấy. Để đưa em hơn. Ok như thế nhá, hai người đứng như thế nhá. Rồi nhìn thế hết Cô ơi, cô hơi hướng người ra ngoài tí cô quay, quay cô cô Lộc ơi. Ừ, đấy như thế đấy cô. Đây bây thế đẹp đấy, đấy. đây rồi đấy. Thế nên là các bạn bón phải chín nít này thích nắng cái gì cũng thấy nhà tôi từ năm mà lấy thân của cô là tinh cái gì bón cả vườn luôn cả vườn đấy mỗi gốc như này thì bà bón mấy lạng hả hả thì bà để gốc cắt hết đi mỗi gốc như này thì bà bón mấy lạng phân xí đi cả cứ bón rắc loạt thì cả cái dãy này là rắc chục cân hai túi luôn mà đây mình Giặc có bao nhiêu khóm lung tung hết 10 khóm trên một còn chín thế à ừ. thế mà bây giờ đây bà khóm bới... nó to này cơ mà bà bới hộ cái gốc này ra cái ừ, bây giờ là bán bao nhiêu tiền một cân ạ bây giờ bán 20 nghìn là tranh nhau hết hôm nay mùng một thi nhỏ Yeah. À? Bà hôm nay này công ty người ta về ta lấy rồi Bao nhiêu lâu sau thì mình lại về cắt một lần Cứ 4, ba bốn hôm cắt là đây cây này đẹp bằng Đấy, để Nó đẻ nhiều lắm các bạn này thì vâng ừ. mẹ măng con để đẻ đấy, nhiều này. cá đây đấy, đấy. Vâng. đẻ nhiều lắm đây đấy. nó còn đẻ và nhiều một năm thì mình bón bao nhiêu lần ạ? không bao nhiêu lần nó chỉ có vụ của nó thôi chứ vâng. không phải lúc nào cũng có đấy nó có vụ thôi nó có vụ mà đây cắt rồi đây này cái này là cắt rồi cái một vụ thì mình bón mấy lần ạ bón um, hai ba lần hai lần đi à. theo đây này nó cái đẻ này là ấp nên là cho ăn là mai cái nó to cắt cái này đi dần dần cứ cắt cái to đi là cây cọp mẹ như cái này thì mấy hôm nữa được cắt ạ cái này là bây giờ cắt rồi chốc cắt à thế à ừ, vâng. đây cái này thế này và mỗi lần mình bón lúc ấy bà nói là bón mấy lạng phân dưa link nhỉ? 10 10 cân. 10 cân thì cứ mỗi cân một khóm. À, một cân một khóm, một khóm là cái rắc ra đào. Vâng. Ra đào luôn. Vâng. Chốc nó quay lại cắt đến chơi rùa mang cái bưng đi không bây giờ cầm ngứa. Vâng. Đấy làm gì được. Và cái mình có bón NPK không hay là chỉ bón? Không, ký cái này mới tí lân đâu. À. Lân mình bón khoảng bao nhiêu ạ? Lân bón độ cân 2 cân, cân rưỡi 2 cân. Vâng. Đó. Có thế này là ấp vào để chốc nữa. Chốc nó cắt, đây là cô đi cắt vào cho khách quần áo. Mà chốc. Mà đấy.